Mẹ ơi, sắp đến ngày đại tháng bé Bo rồi, con nhờ mẹ gọi điện thoại hướng dẫn cho cô giúp việc nhà con, chuẩn bị mâm cúng đầy tháng cho bé Bo giúp con được không mẹ? Mẹ nghĩ sẽ khá vất vả cho cô ấy khi một mình phải làm cả mâm cúng. Mà mẹ có ý này, mẹ biết ở thành phố Hồ Chí Minh có dịch vụ phục vụ mâm cúng đầy tháng trọn gói đó con. Mẹ đã tìm hiểu, họ làm rất đầy đủ mà mẹ thấy chi phí phải trả cho họ không hơn mình tự chuẩn bị bao nhiêu. Mẹ sẽ gửi thông tin con xem để đặt dịch vụ cho đỡ vất vả nha Dịch vụ cung cấp mâm cúng đề thắng thôi rồi trọn gói Đồ cúng tâm linh Chỉ cần gọi tổng đài 1900 636 815 để đặt hàng Đồ cúng tâm linh sẽ giúp bạn chu toàn lễ cúng với con yêu trong vòng 2 tiếng Dịch vụ đồ cúng trọn gói, đồ cúng tâm linh chuyên cung cấp mâm cúng đề thắng thôi nôi trọn gói và nhiều mâm cúng khác, cúng khai trương, động thổ, nhập trạch, Hãy để tâm linh lo cho thần linh nhà bạn